Nơi đâu cho tao biết đi nơi đâu nơi lang thang có phải bút không lời nhau yeah Không lang băng có phải lúc đang trời khăm Khi cây bút đang trong chúc Nơi lấy rít tao viết đang lệch măng Hold up, hold up, baby hold up I got her fucking fine drum Yeah bitch fucking fine drum Fucking dry drum, every spice drum All the shit in my drum Fucking fine drum på det sagt så in the flag farm Like a mic nam get a mic tam super fight tam Làm your mic thằng mad cam Wow, the trash for the hat drop sai mà đòi giết ai Khi mày sống mà không có đức thì khi mày chết mày không được có cục cức dai Đậm thì cũng có lúc phai, đôi khi mà thì nghe chút nhẹ nhẹ để cãi bật Không là tức tay, không còn biết vai tay chân hai đầu gối cho tao sức bay Fly high từ ở lầu dưới không còn cà phê tụ tập mỗi khi trù yeah. buoc trên đầu tối I'm a fucking matrix Looking on my matrix not my fucking matrix I'm a fucking matrix Looking on my matrix Come from the local, You fuck up the global Thank you.